Đến chừng đó với tình nguyện Thấy lầu đài phú quý tòa tường Ra trận quyền thọ xí Tây Phương Coi chư quốc tranh giành châu bao Trai gái ơi ráng vịnh lòng đào